Thông điệp của Anatoly Edurovich Yunitsky, Tổng Giám đốc, Tổng Thiết kế các hệ thống Skyway. Chúng tôi tạo ra doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử văn minh, những gì Stephenson, Ford và Boeing đã làm cùng nhau. Một ngành công nghiệp vận tải mới về cơ bản là cần thiết cho tất cả mọi người, nhân loại, mọi quốc gia, mọi... Uh, và tôi lại một lần nữa nhé, là tôi dám khẳng định là tôi sẽ giữ cái lời hứa của tôi tôi sẽ giữ lời hứa của tôi một nhiều năm trước tôi đã nói rồi ấy, là cái công việc của chúng ta và cái khả năng kinh doanh của chúng ta sẽ là một trong những cái gọi là mảng kinh doanh lớn nhất thế giới lớn nhất thế giới Я сам заинтересован в этом, потому что я самый крупный акционер. và các bạn nhé là các bạn thì các bạn sẽ biết rằng là các bạn sẽ trở thành những cái người là gọi là có cổ đông lớn nhất thế giới luôn Я самый крупный инвестор. Я вот за эти годы Ờ, việc à, ông ấy bảo là tôi như các bạn đã biết đấy bản thân tôi nhé là tôi đã tự là 30 triệu đô để đầu tư cho cái sự phát triển này Và vâng, đấy là các ông ấy muốn nói là tôi bản thân tôi tôi cũng đầu tiền đầu tư tiền của chúng tôi vào đây rất là nhiều và tôi hy vọng là cái khi mà công ty nó phát triển ấy thì nó sẽ sau này sẽ lên cái thị trường thế giới